là Cha Khỏ, mình là Tiếu Tiếu đây Và video lần này thì sẽ quay lại một ngày đi làm của mình Đồng thời mình cũng sẽ giới thiệu cho các bạn rất nhiều những từ vựng tiếng Trung thông dụng dùng trong giao tiếp hàng ngày Các bạn hãy theo chân mình nhé Khai sử bạn thấy outfit của mình ngày hôm nay đúng không? Mình đang mặc một chiếc áo phông màu tím và một chiếc chân váy màu trắng Mình sẽ có áo phông là chỉ suy chân váy sẽ là tỏa chuyến Màu tím là tử sữa và màu trắng là bái sữa Vậy thì chúng ta có thể nói là今天我穿紫色的 T 恤白色的短裙 Bây giờ thì đến thang máy rồi Thang máy sẽ là điện thi Ừ, chúng mình vào thang máy nhá Tòa nhà mình làm việc thì an ninh khá là tốt khi các bạn vào thang máy thì chúng ta cần phải dùng chip để bấm thang à, Tuy nhiên các bạn ở tầng nào á, thì chỉ có thể bấm lên tầng đó thôi Các bạn không thể chọn các tầng khác được Và trung tâm tiếng Trung Alpha của mình thì đang ở tầng số 18 Tại 18 tầng Ở trong thang máy nóng dã man các bạn ạ Rơ sở lạ Việc tiếp theo nữa chúng ta phải làm đó là hãy đi chấm công nha Chúng mình có máy chấm công sẽ là tá khả chi Cảm Đã khả thành công các bạn thấy không văn phòng của mình còn có bếp nè và nhà bếp mình sẽ dùng từ chú pháng ngoài ra thì còn có pin xiang tủ lạnh còn đây là giá sách sụ chạ ở đây dấu khẩn tua su à. bây giờ thì mình sẽ phải vào phòng quay để quay khóa học online các bạn cùng vào xem phòng quay của mình nhé Tên tên tên tên À quên mất mỗi khi mình phải lên hình ấy thì mình sẽ phải thay đồng phục của Alpha Các bạn đợi mình một chút nhé Mình đã biến hình thành công rồi và hiện tại thì mình đang mặc chiếc đồng phục của Alpha có màu đỏ khủng sượng <sighs> Yes, cuối cùng cũng quay xong rồi Khát nước quá mình sẽ có uống nước là khưa sủi Các bạn mỗi ngày nhớ uống đủ 2 lít nước nhá và nếu mà các bạn theo dõi nhiều các video bên Trung Quốc ấy thì các bạn sẽ thấy là những bạn nam thường hay khuyên bạn nữ là gì? Tua khưa rửa sủi uống nhiều nước ấm vào nha. Ngoài những giờ làm việc cực kỳ năng suất thì mình cũng có những giây phút rất giải trí với những đồng nghiệp của mình. Đồng nghiệp sẽ là thống sự. Các đồng nghiệp của mình cực kỳ vui tính, khẩn yêu mua Các bạn không tin à? Thử đi theo mình nhá. Quần gì rộng nhất? Quần đảo à, uh, Cái gì càng để lâu càng thấp? Càng để lâu cái nến à? Sao phải giỏi thế nhỉ? Uh, heo gì chóng mặt? Heo quay <laughs> Hồng bao tiếng Trung là gì? Cúng bao Yeah Giỏi quá, giỏi quá Alpha đang có ưu đãi săn 1.000 hồng bao chào mừng web mới bạn hãy click vào link ở dưới phần mô tả để cùng nhận DC nhá Chà ba là Cuối cùng thì một ngày làm việc của mình cũng đã kết thúc rồi Bây giờ thì chúng mình cùng đi về nhà thôi